Hello, xin chào tất cả các bạn. Không biết là bây giờ thì uh, các bạn đã có thể lên xem phần phát trực tiếp cùng với chị ở trong buổi trưa ngày hôm nay chưa? Nhưng mà hiện tại chị đã đang có mặt ở đây cùng với các em rồi. Thế nên là nếu như mà bạn nào đã lên rồi thì hãy gửi lời chào tới chị nhé, được không ạ? Khá là lâu rồi thì chị mới phát trực tiếp ở trên fanpage và cũng biết là các em đang kiểu mong ngóng nhiều lắm, đúng không? <laughs> Xin chào các bạn, gửi lời chào tới chị Hiên trong buổi trưa ngày hôm nay nào Rất là nhanh, hiện tại bây giờ đã có khoảng gần 100 bạn đang lên xem phần phát trực tiếp này cùng với chị rồi Ok, xin chào Châu Duy, xin chào Yến Nhi là những người đầu tiên gửi lời chào tới chị trong buổi trưa ngày hôm nay. Xin chào Hiền Oanh, xin chào Thu Thúy. Thế nào, tình hình các bạn đã thi hết giữa kỳ xong chưa? Kiểm tra giữa kỳ hoàn thành hết chưa? quay trở lại với với chiến trường à, gọi là chuẩn bị thi trung học phổ thông quốc gia chưa? Xin chào Bùi Nam, xin chào em. Xin chào Hồng Lâm, xin chào các bạn nhá. Ok Hồng Hà, xin chào em. Kết quả có tốt không? Hello Ái Phi, xin chào em. Rồi, các bạn, kết quả thế nào? Thi giữa kỳ à, kết quả có ổn không? Hỏi thăm một chút xíu trong lúc đợi mọi người lên nhở? À xin chào fan cứng của chị Hiên nhá Xin chào Trường Giang <laughs> Chị thấy em có có hẳn huy hiệu fan cứng luôn cả À ok xin chào Linh Nguyễn Các bạn ơi có lẽ là trong thời gian sắp tới ấy thì chị sẽ tổ chức một cái chiến dịch dậy sớm học văn đấy. Có thể là dậy sớm, có thể là thức khuya. Nhưng mà chị không biết là có bạn nào hào hứng với cả chiến dịch sắp tới mà chúng mình sẽ tham gia cùng với chị không? À em viết văn trên trường Nên học gì để được 6 trên 6 Thôi đi anh ạ, à, anh hỏi tôi câu hỏi gì đấy hả <laughs> Xin chào các bạn, xin chào Đức Thiện nào không biết là các bạn có có hào hứng với một cái chiến dịch hoặc là thức khuya hoặc là dậy sớm để ôn văn cùng với chị không? Xin chào Ngọc Lan, xin chào em. À chưa trả bài à, thế là mình vẫn còn phải đợi đúng không? À kết quả cũng ổn lắm chị ạ, à. thế là tốt rồi. Thế là tốt, tốt đấy Nó sẽ là một cái động lực lực rất là lớn cho các bạn Để chúng mình sẵn sàng quay trở lại đường đua Để đến với tiếp tục cái chặng đua thi Trung học Phổ thông Quốc gia sắp tới đúng không? Ôi thế á, trời ơi, muốn xỉu luôn ấy Cảm ơn Lan Anh nhá Cảm ơn em rất nhiều Chị cảm ơn em Đấy là động lực vô cùng lớn cho chị Để chị tiếp tục phát trực tiếp cùng với các bạn đấy Điểm số của các bạn này Và đặc biệt là cái phần các bạn chia sẻ với chị Rằng là các em yêu thích môn học này hơn Chính là động lực rất là lớn luôn đấy <laughs> À vốt thức khuya <laughs> à Đây là tim cú đêm đây Đúng không? tim cú đêm đấy Đấy, để xem là thức khuya hay là dậy sớm thì thích hơn <laughs> Các em thử đưa ra xem là các bạn thích thức khuya hay dậy sớm hơn nhá <laughs> ok, dậy sớm đi chị. Đấy, bắt đầu là có hai trường phái. Một là trường phái thức khuya và hai là trường phái dậy sớm. Mỗi người bây giờ có lẽ là chắc là chị sẽ phải làm một cái khảo sát thôi Làm một cái khảo sát để xem là à, những người thích cú đêm hơn hay là thích gọi là gà gáy buổi sớm hơn <laughs> Thức khuya chị ơi <laughs> Rồi nói chung là cứ bình tĩnh nhá Chắc chắn là sẽ có một cái chiến dịch sớm nhất dành cho chúng mình Thế nên các em biết các việc mà các bạn cần làm đấy là gì không? Đấy là nhất định các em phải theo dõi fanpage học văn chị Hiên thật là thường xuyên Bởi vì là cái phần chiến dịch free này, chiến dịch miễn phí này chỉ có thể dành cho số lượng các bạn có hạn thôi. Thế nên nếu như các em không để ý mà các em bị lỡ mất cái thông tin tham gia một cái khóa học, một cái chiến dịch free cùng với chị ấy, là sẽ cực kỳ lãng phí đấy, biết chưa? À chị ơi mở bài nghị luận xã hội làm như thế nào? Thu Yên ơi hãy lưu ý giúp chị, nếu như em đang ôn thi trung học phổ thông quốc gia thì ở thời điểm hiện tại đề thi của chúng mình vẫn là hình thức đoạn văn. Thế nên sẽ chị sẽ không hướng dẫn cụ thể về phần mở bài đâu nhá, mà chúng mình mình sẽ đi từ phần mở đoạn đã gọi là mở đoạn thì chúng mình sẽ kiểu như là phải rất là ngắn gọn này Và đi thẳng trọng tâm trực tiếp vào vấn đề luôn Được không ạ? Đó là lời khuyên dành cho em nhé Thu Uyên nhá được không nào? Đi trực tiếp vào vấn đề luôn, không lan man dài dòng đâu nhá. Vừa không được điểm mà lại còn gì ạ? Làm cho cái bài viết rối tốn rất là nhiều dung lượng của bài viết. Cả hai được không ạ? Cả hai thì không được đâu, chị mệt lắm. <laughs> chị mệt lắm. À thức nhiều bị suy nhược cơ thể à? Này, mấy cái đứa này các em đang đưa ra cho chị các lý do để thuyết phục chị là nên thức khuya khuya hay dậy sớm đấy à? Kinh nhở? Được đấy, khủng đấy, khủng đấy. Chưa bao giờ chị cảm thấy các bạn nhiều lý lẽ như thế. À, hôm nay bọn em vừa thi học kỳ xong. Kết quả thế nào? Ánh, tốt không em? Rồi, như đã hứa cùng với các bạn thì ngày hôm nay chúng mình sẽ cùng với nhau chia sẻ về cái một cái bài văn tham khảo cùng với chúng mình. À, dạ em thi lên 10 vậy là em sẽ viết theo hình thức bài văn đúng không? Nó sẽ chia thành hai dạng đấy. Một dạng là về tư tưởng đạo lý và một dạng về hiện tượng đời sống nhá. Thì bao giờ trong cái phần mở bài của chúng mình cũng sẽ bao gồm là dẫn dắt cộng với đặt vấn đề. Cái phần dẫn dắt này là cái phần biến thiên, tức là bản thân chúng ta có thể linh hoạt. Còn phần đặt vấn đề thì em sẽ phụ thuộc hoàn toàn vào đề bài. Và hãy nhớ là đối với câu nghị luận xã hội thì ở trên phần mở bài, chúng mình cũng phải đưa ra cái quan điểm về chúng mình đang bình luận luôn nhá. Ok không? Lưu ý giúp chị. Ơ sao lại bị mất tiếng? Các bạn ơi, các bạn thấy ổn không? Các em thấy ổn không? À, À, thôi được rồi, thức khuya hay dậy sớm thì thì thì gì ạ? Thức khuya hay dậy sớm thì để sau nhá. Bây giờ quay trở lại đây. Bây giờ quay trở lại đây cùng với chị như chị đã nói đấy là chúng mình sẽ cùng với nhau chia sẻ về một cái bài văn tham khảo. Và chị muốn hỏi các bạn là các em ngày hôm nay muốn chị chia sẻ về một cái đề bài nào đó không? À chị ơi tỉnh em thi văn vào 10 Mà thời gian 90 phút thì phân chia như nào ạ à? Cái này nó sẽ còn phải phụ thuộc vào bố cục đề thi của tỉnh em nữa Thường thì vẫn sẽ bao gồm hai phần là phần Vẫn sẽ bao gồm hai cái vùng kiến thức chính đúng không À vẫn sẽ có đọc hiểu này Có nghị luận văn học và nghị luận xã hội đúng không Thì nếu như có thể thì em hãy nhắn tin riêng cho chị Chị sẽ tư vấn riêng cho em nhá Ok không Ổn chị ạ à? Nào các bạn <laughs> Các bạn các bạn Nào các em ơi Rồi các bạn, các bạn ngày hôm nay muốn chia sẻ liệu hôm nay mình có cái gì đấy? À có đề minh họa, chị cũng đang ngóng lắm. Bộ giáo dục bảo là tháng 3 sẽ cho đề minh họa mà bộ chẳng bảo là năm nào. Hoặc là chẳng bảo là ngày nào Hôm nay đã là ngày cuối cùng của tháng 3 rồi Không biết là có đề minh họa hay không nữa Có phát là chị sẽ chữa luôn cùng với các bạn luôn Yên tâm là như thế nhá Yên tâm là như vậy à, Chị không đoán đề đâu Từ trước đến giờ có bao giờ chị đoán đề đâu Chị nói thật Chị nói thật là như vậy Nào các bạn ơi, các em muốn chia sẻ về bài văn nào đây? Các bạn đã sở hữu cái cuốn sách này chưa? Các bạn đã sở hữu cái cuốn này chưa? Tuyển tập 50 bài văn mẫu trọng tâm Một cái hộp nhạc văn chương gửi đến các bạn À, sông đà chị ui, vợ chồng A Phủ để xem vốt nhiều nhiều thì sẽ đọc cùng đọc với các bạn Tham khảo với các bạn một cái bài văn đó nhá Được không ạ? À? Cách diễn đạt mà không bị gượng là cái gì đây? Đang hỏi là đang hỏi là đang học đến tác phẩm nào rồi, muốn chia sẻ về tác phẩm nào thì lại diễn đạt mà không bị gượng. Chết thật mấy cái đứa này không tập trung vào đang chị đang nói gì cả. À hy vọng là chiều nay có. Chiều nay mà có cái là chị chữa luôn. Đấy. À cách diễn đạt tự nhiên đi nè Chị là sao Trời ơi chị muốn xỉu với các em luôn đấy Thật sự đấy chị muốn xỉu với các bạn Các bạn ơi Các em muốn chia sẻ cùng với chị Các em muốn chị chia sẻ cùng với các bạn Về một cái bài văn nào Thôi không cho các bạn lựa chọn nữa nhá Chị tự chọn <laughs> Đợi các bạn chọn lâu lắm, mệt lắm À, thêm một cái thông tin nữa Đấy là các em đã biết tới một cái ấn phẩm Không phải gọi là một ấn phẩm Mà một cái món quà rất là mới Từ team học văn chị Hiên chưa Đó là cái này Trời ơi Khi mà đi thi ấy Hoặc là trong những cái ngày ôn thi ấy thì bao giờ chúng mình cũng sẽ mong muốn là chúng mình có một cái gì đấy nó giống như kiểu là một cái món quà may mắn ấy thì đây Chính là cái món quà may mắn từ team học văn chị Hiên dành cho các bạn Các bạn nhìn này Chị không dơ được lên luôn ấy các em ơi Các bạn có thể nhìn ở đây là một cái áo rất là xinh luôn Và đây chính là áo chiến binh của team học văn chị Hiên trong năm nay Được không ạ? Chị không dơ lên được luôn đấy <laughs> Đây áo chiến binh các bạn có thể nhìn thấy, đây, đây là chiếc mũ của chiến binh và đây là chiếc áo của team học văn chị Hiên trong năm nay dành cho các bạn. Buổi trưa ngày hôm nay, bạn nào tương tác nhiều nhất, chị sẽ dành tặng một cái chiếc áo xinh đẹp này, đây đằng sau đây chiến binh đây. Đây, chúng tôi không phải là những người buồn giàu mà chúng tôi là những chiến binh, các bạn có thể nhìn thấy ạ. Đây là cái thông điệp mà học văn chị Hiên muốn gửi gắm đến tất cả các bạn nhá. Đây là cái thông điệp mà team học văn chị Hiên muốn gửi gắm đến tất cả các bạn đấy. Đó chính là chúng tôi không phải là những người lúc nào cũng mang trong mình nỗi buồn mà chúng tôi là những chiến binh. Thế nên chị hy vọng rằng là đây sẽ là một cái món quà may mắn dành cho các bạn Những bạn nào mà tương tác nhiều nhất cùng với chị trong buổi trưa ngày hôm nay Chị sẽ dành tặng một cái chiếc áo chiến binh này cho các bạn Đồng ý không? Nhá, chị sẽ dành tặng một cái chiếc áo chiến binh này cho các bạn Được không nào? Ok nhá, đồng ý với nhau là như thế Còn nếu như các bạn muốn tìm hiểu thêm về cái ấn phẩm này Giá của áo <laughs> này là 79 nghìn <laughs> Nói thật là là với một cái mục đích là chỉ tạo ra màu cờ sắc áo cho team học văn chị Hiên thôi 79 nghìn các bạn đặt trên có link Shopee đấy Các bạn hình như còn được giảm thêm 15 nghìn nữa cơ Đấy thì tính ra là nói chung là rất là rẻ Đấy, để tạo ra màu cờ sắc áo trong năm nay thôi Ok không nào? Và hy vọng rằng mỗi người có một cái chiếc áo này sẽ đem lại cái sự may mắn cho các bạn trong năm nay nhá. Và hãy trở thành một người dũng cảm nhé các em nhá. Được không nào? Bây giờ quay trở lại với một cái bài văn mẫu mà chị chia sẻ cùng với các em ngày hôm nay. Chúng mình sẽ cùng với nhau tìm hiểu về một cái tác phẩm văn xuôi. Và từ cái bài này, chị sẽ hướng dẫn cho các bạn những cái cách để chúng mình có thể mở rộng hơn từ một cái bài viết mà chúng mình có cốt là một cái bài tham khảo như thế này Các em sẽ có cái phương hướng định hướng phát triển theo cái ý văn lời văn của các em Và từ đó thì các bạn sẽ có nhiều Đấy chị quên mất đây là đơn áo hôm nay đây từ đó thì các bạn sẽ có thêm cái hướng để các bạn triển khai và các em sẽ cảm thấy là cái việc viết văn của mình nó trở nên đơn giản hơn. Đồng ý không ạ? Nhá, đây các bạn ơi, chúng ta sẽ có đây. Chị sẽ lấy một cái đề về Chị sẽ lấy một cái đề đây Các bạn không biết là các bạn cần đề gì Nhưng mà thôi nhá Chúng mình sẽ lấy một cái đề Về người đàn bà hàng trài có được không? Các bạn đã học đến chiếc thuyền ngoài xa rồi đúng không? Các bạn đã học đến chiếc thuyền ngoài xa rồi đúng không? À thôi, chúng mình sẽ cùng với nhau tìm hiểu về đây ạ. Đây là một cái đề mà giống như hôm vừa rồi ấy, trong cái đề của chuyên Vinh đấy là cũng hỏi về cái hình tượng này. Đó chính là hình tượng nhân vật bà cụ tứ trong tác phẩm Vợ nhặt của nhà văn Kim Lân. Đúng không ạ? Nhá, hãy lưu ý giúp chị. Hôm vừa rồi chuyên Vinh là cũng đưa ra một cái trích đoạn nói về hình ảnh bà cụ tứ đấy. Nhá, thì ở đây chúng ta sẽ cùng với nhau đi tìm hiểu một cái bài viết về bà cụ tứ cùng với chị. Được không nào? À nếu mà muốn được tặng áo kia thì các bạn phải tương tác nhiều lên nhé. Được không ạ? Các bạn phải tương tác nhiều lên nhá thì mới có cơ hội. Được chưa nào? Hôm vừa rồi đề chuyên vinh là cũng vào hình tượng bà cụ tứ đấy Nhưng mà người ta cho một cái gọi là đề bài kiểu khác Đấy là đề bài cho một cái đoạn văn Thì thật ra là khi mà chúng ta tiếp nhận cái đề bài là đoạn văn đấy Các bạn cần thêm một cái bước chuyển đổi trong tư duy của các bạn nữa Tức là bản thân các bạn phải biết là gì Là cái đoạn văn đấy nó đang nói về cái vùng kiến thức nào Đang nói về cái phần kiến thức cụ thể nào Hiểu chị chưa? Nhá, bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu như sau Cùng lắng nghe với chị nhá Cùng lắng nghe với chị nhá, bắt đầu À ok Nhà thơ chế Lan Viên đã từng viết trong tác phẩm của mình Con dù lớn vẫn là con của mẹ Đi hết đời, lòng mẹ vẫn theo con Không biết từ bao giờ Hình ảnh người mẹ hay tình mẫu tử đã trở thành đề tài trở đi trở lại trong rất nhiều sáng tác nổi bật. Có phải bởi vì đó là thứ tình cảm gắn bó nhất, đáng trân trọng nhất của ta trong cuộc đời này. Để rồi đến với những trang văn chân chất mộc mạc của Kim Lân, thêm một lần nữa ta bắt gặp hình ảnh của người mẹ nghèo mang trong mình lòng yêu thương con hết mực. Đó là bà Cụ Tứ, người mẹ nhân hậu của miền quê đồng bằng Bắc Bộ trong tác phẩm Vợ Nhặt của nhà văn Kim Lân. Người mẹ ấy mang trong mình thật nhiều những phẩm chất đáng quý. Được không ạ? Đồng ý với chị không? Xong luôn. Nhá. Xong luôn Đồng ý không ạ? Có nghĩa là gì? Các em thấy ở đây là chị lựa chọn một cái khía cạnh khác Như bình thường nhá khi mà các em mở bài thì các em sẽ nghĩ theo hướng là à tôi có thể bắt đầu từ kim lân đi hay là tôi bắt đầu từ hình tượng người lao động đi thì ở đây chị lại lựa chọn một cái cách tiếp cận đề vẫn là thuộc về đề tài thôi nhưng mà cái hướng chị nhìn nhận ở đây lại là về hình tượng người mẹ nghèo có nghĩa là đề tài người mẹ đề tài tình mẫu tử và chị khẳng định là đây là một trong những cái đề tài trở đi trở lại ở trong rất nhiều những tác phẩm văn học khác nhau rồi Nếu như mà các bạn nếu như mà các bạn chú ý giúp chị ấy, các em có thể nâng cao hơn và mở rộng hơn bằng cách là các bạn đưa ra đã có những tác giả nào từng viết về hình tượng người mẹ rồi. Đấy, thế xong cuối cùng dẫn vào. Và một trong những hình tượng người mẹ gây ấn tượng sâu đậm trong lòng tôi hay là gây ấn tượng sâu đậm trong lòng bạn đọc là bà mẹ nghèo trong tác phẩm Vợ nhặt của nhà văn Kim Lân, ví dụ là như thế nhá. Thì nói chung là sẽ có rất nhiều cách và đây là một trong số những cái cách mà các bạn có thể dựa vào các bạn phát triển và các bạn nói chung là các em có thể tham khảo. Đồng ý không? Nhá, xong cái phần mở bài Đến với cái phần luận điểm số 1 Nói một vài ý về Kim Lân Và về hoàn cảnh ra đời của vợ nhặt như sau Với giọng văn nhẹ nhàng gần gũi đôn hậu Nhưng vẫn sâu sắc ý nhị Cộng thêm với lối kể chuyện rất duyên dáng đời thường Kim Lân chủ trương viết về người nông dân nghèo vì theo ông họ bao giờ cũng thiệt thòi nên nhà văn muốn đòi cho người đó quyền làm người và quyền sống. Chuyện ngắn vợ nhặt được Kim Lân sáng tác vào năm 1954 sau khi hòa bình lặp lại. Tâm sự về việc viết chuyện ngắn này, Kim Lân chia sẻ Ban đầu tôi viết một chuyện dài có tên là Xóm Ngụ Cư. Tôi viết đến chương thứ 5 thì dừng lại. Sau hòa bình lập lại, tôi và Nguyên Hồng làm tờ báo văn – trong bản thảo xóm ngụ cư có một đoạn luôn ám ảnh tôi là đoạn viết về những người đói, về những buổi sáng ở vùng quê người ta ra chợ nhặt xác người đi chôn. Tôi viết lại chương đó thành chuyện ngắn vợ nhặt mà không đọc lại bản thảo cũ. Chuyện vợ nhặt hoàn toàn không có thực mà do tôi sáng tạo ra. Có thể thấy Kim Lân đã sáng tạo ra một câu chuyện dù không có thực nhưng lại rất không có thật nhưng lại rất chân thực, phản ánh đúng hình ảnh của người dân trong nạn đói khốn cùng lúc bấy giờ. Các bạn lại thấy là chị có một cái cách viết mới đúng không? Cách viết mới ở đây đó là khi mà tôi nói về hoàn cảnh ra đời của tác phẩm này thì tôi không tự diễn đạt lại nữa mà ở đây là tôi tự viết. Tức là gì ạ? Ở đây là tôi tự viết bằng cách là tôi mượn lời của tác giả. Thế thì chẳng có ai hiểu cái tác phẩm của mình bằng chính tác giả cả, chị nói thật. Đúng không ạ? Làm gì có ai hiểu đứa con tinh thần của mình hơn là cái người đẻ ra, sinh ra cái đứa con tinh thần đó đúng không? Thế nên ở đây chị lựa chọn một cách nói về hoàn cảnh sáng tác khác biệt đi. Đó là không dùng lời văn của mình nữa mà tôi trích lời dẫn của Kim Lân. Ông ấy đã tâm sự về cái hoàn cảnh ra đời của chuyện ngắn vợ nhặt này như vậy. Thì đây là một cái cách cũng khá là hay ho để nếu như các bạn mà có một cái trí não, trí nhớ tốt thì các em có thể lưu ý là các bạn dùng cái cách này rất là hay luôn mà cực kỳ triệt để đúng không ạ cực kỳ triệt để luôn các bạn tham khảo nhá được không tham khảo nhá các em nhá thêm một cách nữa nhở cứ mỗi lần đọc một cái đoạn như thế này chị lại đưa ra cho các bạn à những cái phần mà chị gợi ý hướng dẫn cho các em như thế thì chị nghĩ là rất là hay ho đấy đúng không à 50 bài văn mẫu trọng tâm này, 50 bài văn mẫu này là những cái bài chủ yếu là bài của học sinh trong các lớp học của chị. Nhưng những bài này đã được biên soạn lại rồi, tức là team học văn chị Hiên đã biên soạn lại rồi nhá. Yên tâm về điều đó. Bạn nào muốn mua sách thì cứ chủ động nhắn tin cho các anh chị admin fanpage học văn chị Hiên để được tư vấn nhá, Được không nào? Rồi, bắt đầu tiếp tục nhá. Bắt đầu bây giờ phân tích này. Trong chuyện ngắn vợ nhặt có lẽ vẻ đẹp sức sống đơn sơ vừa đắng cay vừa đớn đau, nhưng lại lóe lên những tia đạo đức và danh dự mà Kim Lân để lại cho người đọc cảm động nhất chính là trong nhân vật bà Cụ Tứ. Một người mẹ nông dân dịu chịu nhiều cay đắng thiệt thòi trong cuộc sống, nhưng lại tiêu biểu cho vẻ đẹp tâm hồn với tấm lòng nhân ái, bao dung. Một cái lời khẳng định về bà Cụ Tứ đấy, nhá. Được không ạ? À? Một cái lời khẳng định về bà Cụ Tứ đấy. Ok không nào? Nhá, tiếp tục này. Trong thời khắc khủng khiếp của nạn đói mà nói như thi sĩ Bàng Bá Lân. Trên thân mình còn không dính một chút da, dù chưa chết đã bốc mùi tử khí. Gia cảnh của bà cụ cũng chẳng khá gì. Hai mẹ con chỉ sống dựa vào đồng phu xe ít ỏi của chàng. Cuộc sống đang ngấp nghé bên bờ vực của cái chết. Việc con trai bà lấy vợ quả thực là điều khó tin. Và điều này đã gây nên sự xáo trộn rất lớn trong tâm trí của người mẹ nghèo. Qua quá trình miêu tả về sự thay đổi tâm trạng của người mẹ, ngòi bút Kim Lân đã làm người đọc xúc động mãnh liệt. Bắt đầu nói về bà cụ Tứ nhé. Bà xuất hiện giữa thiên truyện qua ngòi bút miêu tả chân thực của Kim Lân với hình ảnh của một người mẹ đã già, sức cùng lực kiệt. Trong cái u ám của ngày đói, cái trạng vạng của chiều hôm tê tái, dáng đi lọng khọng và tiếng ho húng hắng của bà đã ám ảnh người đọc. Bà là một người mẹ nghèo khổ, quá bụa, chồng và con gái đều đã chết. Bà ở vậy nuôi con, gia cảnh thì nghèo khổ. Cái được gọi là nhà thực chất là túp lều rách nát nằm bên mảnh vườn mọc lồn nhồn những búi cỏ dại. À giới thiệu về nhân vật này đấy Nói chung là khái quát qua về nhân vật này đấy Được không ạ? Đây là cái bước mà đương nhiên chúng mình sẽ phải làm được không ạ? Đây là cái bước mà đương nhiên chúng mình sẽ phải làm khi nói về một hình tượng nhân vật. Chàng, anh con trai của bà không được như con nhà người ta. Chàng vụng về, lại thêm xấu xí và thô kệch. Ban đầu khi trở về nhà, bà rất ngạc nhiên khi nhìn thấy có một người phụ nữ lạ mặt xuất hiện trong nhà mình. Chính sự xuất hiện của người đàn bà ấy đã làm cho người mẹ nghèo ngổn ngang biết bao tâm trạng. Vừa ngạc nhiên, rồi tủi thân, vừa mừng vừa lo Thế nhưng trước hết vẫn là sự bất ngờ ngạc nhiên Bà ngạc nhiên vì sự đon đả khác lạ của chàng Thứ hai là vì có một người đàn bà lạ mặt ở trong nhà Bởi thế đôi chân của bà theo con mà cứ đứng sững lại Có lúc cứ phấp phòng Phấp phòng ở đây có nghĩa là tâm lý bất an, lo lắng, băn khoăn Không biết điều gì đang đón đợi mình ở phía trước nếu như anh cu chàng trong những phút giây trợn thì anh ta đi thẳng vào niềm vui, tâm lý phát triển theo một chiều thẳng đứng. Còn bà cụ tứ thì sau giây phút ngạc nhiên lại là một tâm lý phức tạp, phát triển theo đường cong. Căn nhà tuỳnh toàn rách nát của bà bấy lâu nay chỉ có bà và anh con trai. Họ gì ạ? À thì đã gì ạ? À nên sự xuất hiện của người đàn bà trong nhà kia quả là một sự kiện bất ngờ. Hàng loạt những câu hỏi nghi vấn dồn dập trong óc bà. Quái, sao lại có người đàn bà nào đứng trong nhà mình thế nhỉ? Người đàn bà nào lại đứng ngay đầu giường con thằng con mình thế kia? Sao lại chào mình bằng u? Không phải con cái đục mà, mà ai đấy nhỉ? Thực ra, sự ngạc nhiên của bà cụ Tứ là sự ngạc nhiên của biết bao người. Từ xóm ngụ cư là sự ngạc nhiên của biết bao người. Từ xóm ngụ cư đến chàng vẫn không tin nổi. Nhưng thành thực mà nói, một người từng trải như bà, sống mấy chục năm trên cõi đời này, bà là người giàu kinh nghiệm. Hơn nữa, việc con cái lớn lên, muốn thành ra nập muốn thành ra lập thất thì không người mẹ nào lại không nhạy cảm trước chuyện hệ trọng đó của con. Nhưng ở đây, ta có thể thấy nạn đói đã làm cho người mẹ mất đi sự nhạy cảm ấy. Chính vì vậy, sự ngạc nhiên đó kéo dài, rồi đến lúc bà không dám tin đó là sự thật. Bà khẽ hấp háy cặp mắt cho đỡ nhoèn, nhưng hình như nó lại nhoèn ra mãi. Tuy nhiên, thái độ của chàng cùng không khí trong gia đình và câu mở lời của chàng. Nhà tôi nó mới về làm bạn với tôi đấy u ạ. Thì bà cụ mới hiểu ra cơ sự. Bà không ngạc nhiên nữa, cũng không giận dữ, lại càng không vui mừng mà lòng bà càng trở nên trăm mối tơ vò. Bà vừa hờn tủi, vừa xót xa cho mình, lại thương con thắt lòng. Được không ạ? Các bạn ơi, có thể thấy rằng là đó là những cái tâm trạng ban đầu của người mẹ đấy. Ban đầu là sự ngạc nhiên, phải không ạ? Ban đầu là sự ngạc nhiên. Đến khi hiểu ra cơ sự thì sao đây ạ? Chúng ta sẽ cùng xem nhé. Khi hiểu ra cơ sự, bà cụ tứ cúi đầu nín lặng, trong lòng bà chợt trào lên biết bao nỗi niềm, là sự tủi hờn, là cảm xúc vui mừng, vừa mừng vừa lo. Kim Lân dùng hai chữ cúi đầu mang đến cho người đọc một cảm nhận xót xa. Đằng sau cái cúi đầu ấy có gì đó vừa uất nghẹn, vừa cay đắng. Lòng người mẹ bỗng thấy xót xa cho thân phận của bà chính bản thân mình và con mình. Bà buồn vì tự thấy mình chưa làm tròn bổn phận của người mẹ. Cuộc đời của một người mẹ không chỉ có trách nhiệm sinh ra con, nuôi lớn con lên, mà còn có trách nhiệm gây dựng gia đình cho con, chăm lo cháu chắt. Còn bà bây giờ chỉ có hai bàn tay trắng. Chao ôi, người ta dựng vợ gả chồng cho con là lúc trong nhà ăn nên làm nổi, những mong sinh con đẻ cái mở mặt sau này, còn mình thì... Nhà văn Kim Lân đã rất tinh tế khi bỏ lửng suy nghĩ của bà cụ tứ bằng một dấu ba chấm. Ba chấm như là một nốt lặng trong tâm hồn của người mẹ Mà ở đó ta cảm nhận được sự tủi thân, tủi phận đang trào dâng hơn bao giờ hết Nhà văn đã để cho nhân vật của mình được khóc Trong cái mắt kèm nhèm của bà dì xuống hai dòng nước mắt đó là dòng nước mắt cơ cực của cuộc đời và cũng là những giọt nước mắt đã cạn kiệt vì cuộc đời mẹ đã phải trải qua quá nhiều những bất hạnh. Từ đó, tâm lý của bà chuyển nỗi tủi thân thành lòng xót thương. Xót thương vì người ta có gặp bước khó khăn đói khổ này người ta mới lấy đến con mình mà con mình mới có vợ được. Bà thừa hiểu con nằm mơ thì thằng con trai của mình cũng chẳng cưới được vợ. Mà người ta có cưới vợ thì cũng phải cưới một cách hiền hách, còn chàng thì lại đi nhặt vợ. Nói như vậy không có nghĩa là bà khinh thường người con dâu, mà ngược lại, trái tim của người mẹ bao dung nhân hậu ấy lại yêu thương con dâu hơn bao giờ hết. Bà tỏ ra rất cần gũi và chân tình. Nhìn người đàn bà đứng vân vê tà áo đã rách bợt mà lòng đầy thương xót. Chính tình cảm ấy đã xóa đi rất nhiều mặc cảm cho người con dâu, trả lại danh dự cho người phụ nữ mang tội theo dạ, à mang tội theo không người ta biết bao suy nghĩ đã tự an ủi và trấn an mình, nhưng âu lo ở trong lòng người mẹ già vẫn cứ canh cánh. Những chăn trở ấy có nguyên căn bởi tất cả đều bắt đầu từ tình thương của mẹ. Biết chúng nó có nuôi nổi nhau sống qua được cơn đói khát này không? Trái tim nhân ái của người mẹ đã mách bảo bà đồng ý cho cuộc tình duyên ấy. Thôi thì các con đã phải duyên phải kiếp với nhau, U cũng mừng lòng. Chuyện con lập gia đình là điều vui, sao mẹ chỉ mừng? Phải chăng ám ảnh về nạn đói đã lấn át đi niềm vui của mẹ? Đó là câu nói chân thành chứa đựng những tình cảm sâu sắc của người mẹ, làm cho không khí gia đình càng trở nên thiêng liêng hơn. Câu nói đó chứa đựng biết bao vẻ đẹp của tấm lòng nhân hậu, sự yêu thương cưu mang đùm bọc của bà dành cho người con dâu. Hơn thế, bà còn an ủi cô con dâu, Kể có ra làm dăm ba mâm thì phải đấy Nhưng nhà mình nghèo Cũng chẳng ai người ta chấp nhặt chi cái lúc này Cốt làm sao chúng mày hòa thuận là u mừng rồi Năm nay thì đói to đấy Chúng mày lấy nhau lúc này U thương quá Lời nói giản dị chân chất của một người mẹ hiền Cũng là minh chứng cho sự bằng lòng Bà dành cho hôn sự của con Bà nhìn cô con dâu bằng tất cả sự xót thương chứ không hề coi thường. Tấm lòng nhân ái bao la và cao thượng đó của người mẹ thật đáng quý biết bao. Được không ạ? Các bạn ơi, đấy là cái phần mà nói về cái tâm trạng diễn biến tâm lý của gì ạ? Của bà cụ tứ đấy. Đúng không nào? À ở trong cái buổi tối mà bà ấy về Bà ấy nhìn thấy một cái người phụ nữ lạ mặt ở trong nhà mình và những cái biến chuyển tâm lý phải nói thật là nó cực kỳ xáo trộn luôn ấy và nếu như chúng mình không phân tích từng ý ra thì chúng ta sẽ không thể hiểu được là ở trong lòng của người mẹ già này đang ngổn ngang những cái ý như thế nào, những cái điều như thế nào. Ok chưa ạ? Sau đó chúng ta có thêm một cái đoạn nhận xét ở đây nhá Và chúng ta bắt đầu nói về cái phần này Đó là buổi sáng hôm sau Thì các bạn có thể chú ý này Tâm lý của bà cụ tứ thay đổi tích cực Sau đêm tân hôn của đôi vợ chồng son Sáng hôm sau, khi mới ngủ dậy, hạnh phúc của con làm bà vui hơn, hy vọng hơn. Bà vui hơn, hy vọng hơn. Bà dậy sớm cùng con dâu thu dọn nhà cửa như để đón chào một cuộc sống mới. Làm ăn có cơ khấm khá hơn, đang mở ra phía trước. dáng vẻ tâm thế của bà cũng nhẹ nhõm, tươi tỉnh khác hẳn ngày thường. Chàng nhận rõ sự biến chuyển khác thường đó Bà mẹ chàng cũng nhẹ nhõm tươi tỉnh khác ngày thường Cái mặt bùng beo u ám của bà dạng dỡ hẳn lên Bà lão xăm sắn thu dọn quét tước nhà cửa Được không ạ? Và trong bữa cơm ngày đói này Chúng mình cũng có trong phần này Được không ạ? Chúng mình cũng có trong phần này Được không? Rồi, đây ạ Đây chúng ta có phần này Và chúng ta có thêm một cái phần nữa đó chính là nhận xét về nhân vật này được không ạ? À? Sau khi nhận xét về nhân vật này xong thì chúng mình đưa ra một cái kết bài đó là Kim Lân đã rất thành công khi xây dựng nên hình tượng người mẹ nghèo mang trong mình vẻ đẹp của những người mẹ Việt Nam với tấm lòng vị tha nhân hậu, yêu thương các con hết mực. Đọc những dòng văn của Kim Lân, xuôi theo những cảm xúc nơi trái tim khi tìm hiểu về diễn biến tâm trạng của bà cụ tứ, tôi càng thêm trân trọng những đức tính đáng quý của bà. Không hiểu sao, những vần thơ của nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm lại vang lên trong tôi và chúng tôi một thứ quả trên đời 70 tuổi mẹ đợi chờ được hái Tôi hoảng sợ bàn tay mẹ mỏi Mình vẫn còn một thứ quả non xanh Được không ạ? À? Các bạn ơi, thì đó là một cái bài văn mà chị chia sẻ với các em trong cuốn tuyển tập 50 bài văn mẫu trọng tâm được không ạ? À? Chị chưa đọc đầy đủ đâu, vẫn còn một số phần nữa Nhưng mà các em có thể chủ động nghe ở audio Sắp tới là chị Hiên sẽ có app đấy Thế nên các bạn sẽ lưu ý là chúng mình có thể nghe <laughs> audio ở trên app nhá Được không nào? Chị đọc cái comment của bạn này mà chị buồn cười quá <laughs> Được không ạ? À? Nhá, lưu ý giúp chị Kết như không kết đúng không? Kết nhưng mà vẫn gợi ra những cái tình cảm khác đúng không? Nhá, hãy lưu ý giúp chị là hãy viết một cái bài văn thật chân thành Đương nhiên là chị không bắt buộc các bạn phải làm hoàn toàn giống như thế Nhưng mà hãy dựa vào những ý mà chị gợi ý ngày hôm nay Để các bạn hoàn thành bài viết của mình nhé Được không ạ? Cảm ơn các bạn rất là nhiều vì ngày hôm nay đã tham gia phần phát trực tiếp này của chị. À, hãy nhớ là những bạn nào có sách là sau khi có app là chủ động nhắn tin về để sẽ được ừ, hướng dẫn về app nha. Được không? Cảm ơn các em rất nhiều vì buổi trưa ngày hôm nay. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những phần phát trực tiếp tiếp theo của chị nhé. Bye bye! Nhớ là mua áo để ủng hộ team học văn chị Hiên nha. Chỉ có 79k cho một chiếc áo chiến binh thôi. Nhớ mua áo chiến binh để ủng hộ team học văn chị Hiên đấy, biết chưa? Nha. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye! Ra <laughs> áp dạ, nhanh nha em hóng quá. <laughs>